Ví dụ của thầy thì như sau. Ví dụ một của thầy là hãy viết công thức tính quãng đường đi được. S là km. Theo thời gian là t giờ của một vật chuyển động đều với vận tốc là 20 km/h. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải xác định được là đại lượng nào là có quan hệ tỷ lệ thuận. Ở đây chúng ta có hai đại lượng là quãng đường và thời gian là hai đại lượng chưa biết. Còn đại lượng vận tốc thì chúng ta đã biết. Thế thì các em chú ý đây cho thầy Đầu tiên là ta có này Quảng đường à, Vận tốc của thầy này Thì bằng quảng đường chia cho thời gian này Đúng chưa Nhá, Bằng quảng đường chia thời gian Vậy thầy sẽ suy ra ngay Là quảng đường bằng vận tốc nhân với thời Thời gian Đúng chưa Mà với vận tốc Là với V của thầy bằng 20 km h Đúng không nào? Thì thầy sẽ suy ra là S của thầy bằng 20 nhân với T và đơn vị đây của thầy là km. Đúng nào? Ok chưa nào các em? Đó. Vậy ở đây chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy ngay là được công thức mối quan hệ giữa quãng đường và và vận tốc. Được chưa?